You. xa cuộc đời tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này chỉ dành cho anh cảm ơn em đã thương anh Thánh xuân này chỉ dành cho anh tình thương đó là tình phú time trước mất sau tình người xin giữ đến ngày sau còn nhau tiền mang lấy khổ đau phụ tình quên hết nghĩa tình còn người đồng tiền bạc trắng như tờ giấy mà thôi đắng cay cô ai nó mà xa đời người ai chẳng muốn trong tay luôn có tiền nhưng sống sao cho chót chọn tình chọn nghĩa nhân tiền bọt bèo như nước như tờ giấy người ơi khi ốm đau mới quý thâm tình là tốt hơn tình họ hàng cũng chẳng quan tâm lo lắng gì khi xuôi tay nhắm mắt chẳng mang được thứ cho chọn tình cho nghĩa nhân tiền bọt bèo như nước như tờ giấy người ơi khi ốm đau mới quý thâm tình là tốt hơn tình họ hàng cũng chẳng quan tâm lo lắng gì khi xuôi tay nhắm mắt chẳng mang được thứ thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ơi nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi thanh xuân em còn nữa đâu em mất nửa đời em đợi chờ duyên xe mai đây đường tình chia hai lối dòng nước mắt hoa chung nối đắng cay bên người một người ở lại một người đi còn đâu phút nông say vui buồn khi ta có nhau trên con đường quê cùng chung bước giờ em đi về đâu nơi đất khách quê người đời em biết ra sao ngày sau vòng xe lăn bánh đưa người đi xa khuất nơi cuối đường giờ mỗi đưa một nơi biết bao giờ gặp lại làm sao quên hỡi em làm sao có thể quên bao nhiêu yêu thương đành tan vỡ giờ không biết em đi về đâu trên chuyến xe cuối cùng mình anh đứng ngẩn ngơ khóc thương cho tình ta giọt nước mắt đàn ông lạnh lùng rơi đắng môi chia ly mấy ai lòng không đau đây biệt ly đưa người yêu ra bến xe mai đây đường tình chia hai lối dòng nước mắt hoa chung nỗi đắng cay bên người một người ở lại một người đi còn đâu phút nông say vui buồn khi ta có nhau trên con đường quê cùng chung bước đâu nơi đất khách quê người đời em viết ra sao ngày sau vòng xe lăn bánh đưa người đi xa khuất nơi cuối đường giờ mỗi đưa một nơi biết bao giờ gặp lại làm sao quên hỡi em làm sao có thể quên bao nhiêu yêu thương đành tan vỡ giờ không biết em đi về đâu trên chuyến xe cuối cùng mình anh đứng ngần ngơ khóc thương cho tình ta giọt nước mắt đàn ông lạnh lùng rơi đắng môi chia ly mấy ai lòng không đau nhòa tình nhân vui bóng dưng sao nỡ hụt mất sao nhớ trái ngang cho mối duyên ta trao đến nhau sao đành phai mau để em cô đơn mãi đây sao người hững hờ người quên đi tiếng yêu xưa đã hẹn thề ngày nào ta trao đến nhau bao lời yêu thương cầm tay anh em ước mơ không rời xa nhau tình yêu ta như ánh trăng sao ở trên trời như đôi chim én bay đi khắp phương nào vì sao em yêu chẳng nói anh người ơi để anh cô đơn tiếc nuối yêu thương đã nhạt nhòa tình nhân vui bóng dưng sao nỡ vụt mất sao bao nhiêu trái ngang cho mỗi duyên mình với mong ước mai sau thành đạt với kiếp sống tha phương mong một mai tương lai đổi đời nào là từng câu nói tiếng mỉa mai bên tai từng ngày ngậm ngùi mà nuốt đắng đi bạn ơi nghĩ cho ngày mai cuộc đời này anh chẳng mong một mai tương lai đổi đời mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao tận trời cuộc đời này có mấy anh ơi không xây lên bạc vàng bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng tay thân làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời còn thấu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo của kiếp nghèo nghĩ cho ngày mai cuộc đời này ai chẳng mong một mái tương lai đổi đời mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao thần trời cuộc đời này có mấy anh ngồi không xây lên bạc vàng bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng cây thần làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời còn thấu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo cuộc bon chen vì chữ tiền bạn bè xa ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền sông có khi đục trong cũng giống như con người dù thật thế nhưng đâu chắc mãi không giàu sang đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới yếu xa xưa đời đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cơ chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hôn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới hiểu xa từ đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua giành đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba chuyện tình trái ngang anh xeo bao phú phàng cho hoa kiêu tàn thương số kia bẽ bàng rồi cứ trách mình quá bao nhiêu chuyện tình ngày xưa anh trách ngay hững hờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cái trở anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn giờ tìm về đâu anh mất danh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xóa thương phận mình sao tình duyên lắm phù phàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hén mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái tình tựa chim bao nay thuyền xa bến đổ chia ly nào hay ai biết được tình thuyền tình hâm tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cái trở anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hè giờ tìm về đâu anh mắt xanh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phận mình trên môi hay lệ sâu hén mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang tình tựa chim bao nay thuyền xa bến đỗ chia ly nào hay ai biết được tình đời chuyện tình hấp tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong thuyền tình hấp tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong rơi trên lối mòn còn anh kỷ niệm ngày nào có đôi hai đứa mình ngồi ngắm sao ngọt ngào môi trao chiếc hôn đầu ta tha thiết nghe trái tim trời nào em có nhớ về anh thương nhớ người tình xa anh ra đi hứa rằng sẽ về thăm sông nhỏ bao em gần chờ gần đời anh nửa năm đời anh nửa năm nửa năm năm nửa bao lần anh mãi phương trời nào bạc chim tâm cá anh ơi từng giọt sâu em rơi trên lối mòn còn anh kỷ niệm ngày nào chiếc hôn đầu ta tha thiết nghe trái tim bồi hồi em biết yêu anh rồi là từ đó ta chia tay năm tháng dần em trôi biết bao giờ ta gặp lại ở phương trời nào anh có biết là em không ở phương trời nào em có nhớ về anh phương trời nào em có nhớ về anh yêu mãi tôn thờ nhưng bây giờ như giấc mơ thôi trả lại cho anh bài ca của riêng mình mà anh viết cho em anh trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều dù cho vẫn yêu nhiều nhưng thôi giờ trả lại người yêu trả hết ân tình một thời thương thời nhớ trả hết cho nhau trả lại cho em nụ hôn thua dài khờ tình yêu mãi tôn thờ nhưng bây giờ như giấc mơ thôi trả lại cho anh bài ca của riêng mình mà anh viết cho em anh trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều thương thời nhớ trả hết cho nhau bao kỷ niệm yên sâu trả hết thì thôi coi như mình hết duyên rồi mai nếu ta có gặp xin cúi mặt như mình chẳng quên trả hết thì thôi coi như mình hết duyên rồi mai